có câu gì chưa có câu gì chưa chưa có câu gì siêu chưa có câu gì có câu gì Cơ chị của em Chưa cơ cơ chưa cơ ơi Cơ chị chịu

这些国 Look, I do. Kenapa kira kau penjara apa? Kau jawab. Kau kaya gua jawab. Jawab. Jawab kaya jawab. chiều chiều chiều ừ. ừ.